Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đến với channel của mình mình là Vì Lấy Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với máy đặt sinh tôm mình sẽ số gọi cho các bạn Thì trong video hôm nay thì mình sẽ làm một à, Đi vào nhà khó lấy đâu Một ít đâu để chuẩn bị làm tại nhà khó à, Một cái nhà bằng ba nên chán thôi Bây giờ thì mình sẽ đi lên cái chỗ ngay cho anh để lại cái ban tương họ để làm phân mẫu nhẹ anh mình sẽ lại cái ban tương hoạn này để đi làm cái mẫu để xây cái ban nhà bằng ban tương hoạn này bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà khó để lại lấy một ít nguyên liệu để làm này một đi cái ban phụ vệ này nữa Đấy, giờ mình sẽ lấy một ít hacking lại hmm. Ui, hacking không có rồi Để mình đi máy nhận nhé các bạn Đấy thì mình đều đã đủ rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành sấy nhẹ Mình sẽ dọn sấy một bánh nha Bằng à, nha hình này này Ui, chỗ đây thơ một lần kỳ à, Đặt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 một hai ba bốn năm sáu bảy một hai ba bốn năm sáu bảy Ui thương ở một lọc ơi Chúng ta một hai ba bốn năm sáu bảy Em mình sẽ từ một cái chỗ này để làm cử đi vào Ui, tập nhầm Bên em đúng uhm. đấy chỗ này thì mình sẽ đi lên còn hai block nhỉ, mình sẽ đặt cái này xuống để làm mẫu đấy còn hai block một đấy cao hai block như thế này ui rồi đúng hết tiền thật luôn bây giờ thì tôi đi vào anh nhà khó để lại một cái khác điện thoại nữa thôi Three days later. Đấy. Ở cái chỗ này thì mình sẽ tạo đơn hàng như thế này. Để làm cái ổ đi vào và cũng như là cái chỗ nó sẽ đi à ui cái bên này lấy mới đúng chứ bây giờ này mình sẽ đọc đi cái chỗ này đấy em mình sẽ đặt à, này mỗi bé là ở ờ, đáy nữa đây đáy nữa ừ, đi thì tại cái chỗ này mình đặt sai rồi đấy đấy chỗ này đặt sai rồi là ba phẩy tám hai Đặt đấy Đặt bên này nữa Đấy Đấy Đặt Cái này sáng nó cái đấy nhỉ Đấy à, Đặt đúng cái chỗ này Này Rồi Ra thì lại Bê tông màu đỏ Bỏ vào vì mà cái chỗ con này mới thôi Con này có cần không nhỉ Này thì không cần là như thế này là được cái này đúng mà ừ làm thế này cũng được đấy ở cái chỗ này thì mình sẽ đặt à, block len như thế này ừ. như thế này là sao nhỉ à, thế này cũng được này đấy Uhm, cái này thì nó khá quá rồi Thật vừa vừa thôi, đấy hôm nay đồng đặt là sáng hôm nay là block bê tông đỏ hôm nay là láng sáng hôm nay là bê tông đỏ hôm nay là láng sáng đây bây giờ ra là bằng cái gì phía trên nha à một ít cái này cái này con này mình sẽ lắp bằng block à, bê tông đỏ đấy mình sẽ làm một cái quyển sách về thế này luôn rồi ra một cái block gỗ như thế này uhm. cái này cũng phải đổi ra một cái block gỗ luôn đấy như thế này đấy làm ra một ít block gỗ như thế này nữa Ừ, để xem là nào đấy rồi bây giờ thì đặt um, à rồi à rồi á lén tặng này lấy Ừm. Cũng được đấy, bây giờ thì mình sẽ à, đập cái này xá cho kháo nhẹ và tán tỷ một ít nha phía trong này. Three days later. Đấy, thì mình là sửa xong một ít phía trái này sang phía bên ngoài này sang block màu vàng. Block đen vàng, bây giờ thì mình sẽ đi vào và à, làm phân sàn phía trong này nhỉ bán cây ở phía trong nhà băng à, nhà ba nên chạm này nên chạm à em thấy một ít đâu phía hôm nay đấy mình cho đặt một ít rồi lọc lỗ cái kiếm này cho nó xả nhẹ đấy bây giờ thì chỉ cần đặt một cái đục đấy nữa ba cái đục đấy nữa là được rồi một cái từ đấy đó là một cái tạm thì tính tạm thì tính là vị này thôi cái này thừa rồi ừ, để thì mình sẽ đặt một cái đường đáy chỗ này đấy cái từ sọt làm cái gọi vậy một cái một cái cường như thế này mình sẽ đặt tượng này rồi đặt cái xem màu nào rồi đặt thêm một cây rồi ơi ừ, cái khung cảnh nó cũng đẹp cái này cũng không đẹp luôn ừ, cái này thì khá là đẹp này phải cho mình sẽ làm phải bên này này. đấy hai cái sạc hai bên như thế này đứng lại này đẩy cho này và một cái xem nào đấy đã xong rồi đi hôm sau mới sẽ à, à còn nữa chứ uhm, còn ban cương họa à ban cái đào đấy nữa đấy bây giờ chúng mình sẽ đi âm nhập đồ ra để làm công việc tiếp theo nhé hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn dẹp đâu xong và chụp vậy thôi để làm phản công việc tiếp theo Three days later Đấy, nhưng mà chỗ này khá trọng đấy cho chúng mình sẽ thấy một cái chỗ à, à, một cái chỗ để trả rồi đâu chỗ này này cái máy trả rồi đâu từ lâu này chúng mình sẽ ở phía này chúng mình sẽ đặt lấy một cái máy một cái máy thả ở đấy ở phía này chúng mình sẽ đào xuống như thế này đau lòng lắm chị như thế này giờ thì làm ở chỗ này thì mình sẽ làm một việc lương điền thả đỏ phía dưới này nè mình nghĩ cái à, máy thả này đi xuống thấy một tỷ thằng này sáu chục tỷ nữa thôi uhm. đấy giờ thì làm à, đưa mình lò chỗ này à, chỗ này là đừng một cái rưỡi nè đấy thì thế là hai cái phễu chúng ta đang ướt đấy đấy sao rồi đã ăn nữa nào đây đâu cả súng đặt cái chỗ này thì đặt một cái máy so sánh ở chỗ này đặt tay bộ lạc ở chỗ này để mình được xem là có hoạt động không nhỉ Nó phải làm người trên này ra, Đấy Thử nào Đục Nó không bắt đông Thử ngược lại xem nào Đấy, thế này thì trong hoạt động ra bắt cái đứng xem đã làm xuống đấy ra cái chỗ này thì ra chỗ này xong đi một cái rừng bị cái này nữa em có hoạt động chứ nhỉ hoạt động hoạt động hoạt động xem đọc à, đông lại không nhỉ? đấy em đông ha tao ơi bây giờ thì à, nổ một ít đường đi respawn lên đây chỗ này cũng phải còn một đất đấy nữa respawn lên đây nào ok ừ, cái em này đến ừ, cái này là nó có bằng ừ, cái đất này này không ta bạn cái đặt này lên nhưng phải có cái đơn đi ở cái cái này nữa sao ấy đấy nó mà hợp đồng đấy nhìn thấy không đấy nó bật lên đi ừ. này là ổn cho ta nay làm sáng là phải khỏi vướng cái chỗ này nhỉ bây giờ thì ui à, đặt mình vào đấy thôi đặt đặt lại ở phía mẹ phía cái này thôi không biết là thấy còn nó có vứt vào không ta không được thôi như tạm là đầy cái cái chỗ là đấy ở tại kiểu này là á à, bây giờ thì lặp lại mình hết đơn hôm nay thì nó thử xem là còn đông chưa nhỉ nó mà hẳn được hay là phải um, đưa này vô trong này vô trong phía trong này ừ, chỗ này xe thôi ok chỗ này đi uhm còn là chỉ đặt một cái block đất với cái này anh để tôi xem là hoạt động không cả nha đặt từ này vứt cái này xuống à bắn lên bắn lên đi xuống và lại một cái vàng phía trong này thôi đấy cái đoàn này thì mình sẽ lắp một block đất lên ở chỗ này chỗ này thì chưa cần lắp đâu ừ ta lấy lại cả bán chạy tàu ra đây để xây dựng cả sóng cả chỗ này đã nhẹ đặt đấy để làm một ít slab ở đấy có vứt vào không không vứt được thì đặt ở chỗ này đi đấy đi xuống đây lại đã đấy đây đây ừ. à được rồi bây giờ thì đặt cái chỗ này giờ thì à. Ừ. bỏ cái bàn chế tạo phía bên này đấy để làm một ít slab nữa mình sẽ đặt xung quanh cả chỗ này là thật là nhiều slab nhẹ đấy ừ, chỗ này phải đặt một cái đủ đấy đấy đấy mẹ con hai chỗ ngay nữa ngay nữa chứ đấy ngay chị đặt cả lên lên lên sẽ đặt cho này đây à, đại gia thì mình sẽ trang trị thì chỗ à, các cái đồ này nhé uhm. à, giờ cái này thì làm một cái có cổ không ta chẳng nghe con có cổ nữa đi bỏ rồi uhm. à. nghe về đi tìm gỗ rồi đấy bắt được một cái khúc gỗ ngay này cũng được đấy đồn hai khúc vào rồi à, mày cho chị đi vào làm cái chỗ à đó thôi đấy do thế này phải chạy tạo một ít này um, gỗ này tạo một ít rồi sập lớn thì mình chỉ tiện tỏ ra nào đấy cái này đấy đấy nó không được uhm. là kiểu này cũng được rồi à chỗ này cái này thì nó bỏ đi gạt lại này là một trù bộ cột trùng như thế này à đặt ra ngoài ngoài này đi đấy không từ này ừ. con phải đặt một cái đấy nữa cột trụ này thật nhiều cột trụ nữa đấy con ăn cả cột trụ đấy, cột trụ đấy đấy không có hôm nay thì đạp bộ sách cánh mà cả lên thêm một ổ dịch này nữa nội lại này đấy ừ, vậy cái này thì bắt vui đấy đấy chào tao một ít đến ừ, các anh thằng này Ủa. ok đấy đi lên và làm phần để phần lại phía trên này đấy, đấy. Được rồi mình làm cái chỗ này làm cái này quả rồi thì mình phải làm lại cho nó đơn giản thôi làm là cầu kỳ đấy đấy nữa ui không chịu có đấy ra một ít để sáng nay nữa thôi ừ, ơ, à, chỗ này là cái này đấy đi à đây đi đặt đây đặt đây đặt đây đấy đấy đấy đấy thế là xong rồi bây giờ thì chúng mà đặt cái kính thì sao cái kính này bên này đấy đấy hôm nay cũng đặt à, kính thế này luôn đi hmm. về cái nhà này con thích ở chỗ này nữa đây đây đây đây đây nữa đây vào đây rồi lấy ra chỗ này chỗ này rồi sáng chỗ này mới đụng đúng đúng đại cái này đi à. một ít đục về trong này Ui ui à. Đấy vào đấy à. Đấy Thế thì mình sẽ cho Một ít thịt vào đấy Đấy Ui bắt này đã Ra đi đã Chỗ này thì đặt một cái Cái nhỏ cái này để Đánh hợp Gia Lan đi vào đấy bây giờ muốn ra trả đổi nha thì em này bật cái này đi đấy bằng cái cửa sập này đấy nếu vào như thế này thằng ngoài vào bỏ thế này bỏ ví dụ như là bỏ một cục đặt nước mình sẽ trả đổi bằng hạt vàng bây giờ thì mình sẽ ví dụ bằng à, đất nhẹ đấy nó sẽ nhảy ra một em định chi như thế này đấy giờ mình bỏ cái gì vào cũng được mẹ đấy mà giờ thì đặt các cái thể trao đổi ở phía này vang đổi với à, đổi sang chi theo chị đấy ui trời là tối rồi bây giờ thì mình sẽ ngủ một giấc để sáng ngày làm à, công việc tiếp theo nhỉ đấy bây giờ thì sẽ vào dòng nhạc đô nghe bạn bạn khi mình dòng nhạc đô lắng nghe đây thì mình đang trên và hành trình khám phá ở phía chỗ này thì không biết khi nãy giờ có tìm thấy không tin không ta ở chỗ này thì à sẽ có lại ấy đúng rồi đúng rồi đấy mình nói là chỗ này thì anh tỷ lệ xuất hiện cũng thật là cao vậy vì nha wow nha mặt thơ đen Vì có đôi chứ không nhau bạn Lan Wow ừ, Cương Wow Em ơi đi ba chỗ này Ừ, bạn Gia lang hay Gia lang tính là bạn Gia lang bình ngọc vậy thì bạn này không thể học ngay được mà mặc áo màu sáng nghe ui đang là rộng kìa ta ui anh golem hmm ừ, đi gặp bạn Gia lang này ui rồi dữ ôi rồi đi phê không sao tao đâu bị lang áo châu hả uhm. cái khối này đẹp đấy đó chín minh nguyên của bạc nhân lang để bây giờ mình chán chị minh nguyên chứ không mình không đặt ăn khác đâu ừ nó biệt không cũng nhà nó người ta đang phải bên này nghe mây có lũ đi đấy dị nghe nhí ui chú à điện đang phải lại chú đi tặng anh mươn chú về chú nó như đầu rồi bạn à dẫn là đầu cái chú này thì khá là đắt tầm 32 hai ngọc bà lần ui Ôi, sao toàn người mua đèn về vậy ta? Này, nguy hiểm đấy. Toàn người mua đèn. Ừ. Mình tìm hạnh hồi lang năm nào. Ui. Đấy, cọ. Đây, đây, À, này, sáng môi Ừ. chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã xem một clip này. để các bạn thấy thích video này thì là cho mình một like một đăng nhìn thấy nhầm hướng mi nhá và đừng quên là cái chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình nhắm video mới nhé thì cảm ơn các bạn đã xem clip này nhớ like và nhấn tay nhầm của mi nhá cảm ơn bạn rất nhiều bye bye bye